Xin chào quý vị à, đang xem à, kênh của à, Phạm Thành Bình Tình hình dịch hiện nay rất là căng thẳng Và rất nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản ở trong thời gian vừa qua Thì tôi cũng đọc được rất nhiều phản hồi của một số bạn học viên đang kinh doanh online Thì thực sự là cái thời điểm này là một thời điểm vô cùng khó khăn cho doanh nghiệp này Cho những người mà bán hàng online nhỏ lẻ đó à, không chỉ riêng gì những doanh nghiệp lớn và tất cả các à, đơn vị khác đều bị ảnh hưởng à, cho nên anh chị đã cứ bình tĩnh thì thời điểm này thì chúng ta à, nên làm gì và chúng ta cần à, bổ sung một số kỹ năng như thế nào thì dịch à, như này thì à, sẽ giúp chúng ta nó xích lại gần nhau hơn đây chính là thời điểm mà các bạn à, nên dành nhiều thời gian à, cho gia đình cho con cái của mình và đặc biệt là à, các bạn hãy gì hãy dành nhiều thời gian để quan tâm tới những khách hàng đó thì ở trong những khóa của tôi thì tôi cũng nhắc đi nhắc lại là à, rất nhiều anh chị là chạy quảng cáo Facebook này quảng cáo TikTok à, vân vân thì ra rất nhiều khách hàng đó thì là trước dịch là chúng ta thì chỉ tập trung đi săn bắn mà chúng ta không tập trung à, nuôi trồng không chăm sóc những khách hàng đã mua hàng của chúng ta rồi thì thời điểm này chính là một thời điểm mà anh chị hãy dành nhiều sự quan tâm cho khách hàng của mình hơn đó anh chị hãy lục lại gì lục lại những danh sách những khách hàng đã mua hàng của mình và anh chị hãy gì có thể nhắn tin hoặc là gọi điện hoặc là gọi video call đó cho họ là hỏi thăm thì sức khỏe gia đình và công việc của khách hàng như thế nào hỏi thăm là gì ở trong quá trình sử dụng sản phẩm có vấn đề gì không đó thì anh chị cứ nói chuyện như là gì à như là người bạn thân của mình đó hãy tâm sự với khách hàng của mình thì đây chính là một thời điểm mà anh chị gì trước lại cần ờ, nhìn lại quá trình làm việc của mình à, ngoài ra thì anh chị có thể gì là áp dụng một số công nghệ ờ, như là gì? automation bằng AI để gì? tự động chăm sóc khách hàng à, tuy nhiên đối với những đơn vị mà bán những đơn hàng rất khủng rất lớn việc vài ngàn đơn một ngày thì anh chị có thể sử dụng hệ thống chatbot là anh chị có thể tham khảo các hệ thống mà tôi đang triển khai cho rất nhiều doanh nghiệp có tên là uh, manychatvn.com đó thì chỉ áp dụng đối với ờ, Facebook Marketing thôi thì quay lại cái chủ đề à, là gì là chị hãy dành nhiều thời gian quan tâm cho khách hàng à, cho gia đình mình hơn đó thì một số chị hỏi là gì là em không biết à, hỏi thăm như thế nào à, bởi vì sao trong quá trình em bán hàng em chạy quảng cáo ấy à, em bán cho họ một lần à, rồi thôi em quên mất chăm sóc họ thì đây là cái lỗi của các bạn thì đây chính là thời điểm mà các bạn hãy dành cho khách hàng uh, nhiều sự quan tâm hơn nhiều sự yêu ái hơn à, ví dụ tôi ờ, sẽ gọi điện cho một khách hàng hoặc là gọi video call để hỏi thăm một khách hàng gì là đã mua hàng của mình nhưng mà trong quá trình chúng ta gì chỉ tập trung đi săn bắn mà chúng ta quên mất là gì là à, khách hàng đã mua hàng của mình rồi à, có thể họ sẽ mua đi mua lại những sản phẩm của mình đúng không à, ví dụ tôi sẽ nói chuyện với khách hàng như sau à, dạ lô ạ à, cho em hỏi đây có phải chị à, chị Lan không ạ à? vâng à, em là Bình là em có bán sản phẩm à, ABC cho chị đấy Vâng ạ thì cho cho mình hỏi là là cái thời gian dịch này là không biết là chị à, và gia đình có bị ảnh hưởng lớn không và chị vẫn khỏe chứ à dạ vâng dạ dạ Đó. thì thực sự như này là em có điện thì em cũng à, à xin lỗi chị thì trong thời gian qua thì lại là trước dịch thì em cũng bán hàng cho chị rồi à, tuy nhiên vì đơn hàng quá lớn cho nên là gì à, bây giờ em mới có thời gian để gì à, tâm sự với chị và hỏi thăm à, tình hình sức khỏe của chị đấy thì à, một đoạn ngắn như vậy thôi là chúng ta hỏi thăm họ giống như là gì à, người thân của mình hoặc là gì người bạn của mình đó thì chị có thể gì gọi điện để tâm sự với họ lấy <laughs> chị có thể dành cho họ một cái sự gì một cái món quà nhỏ gì đó à, ví dụ như sau à, à chị Lan ạ à, thì à, để à, gửi lời cảm ơn tới chị à, trong thời gian vừa qua là chị đã mua sản phẩm của bên em thì là em à, có một món quà nhỏ nhé thì em sẽ gửi cho chị một là em à, xin lỗi chị và đến tận bây giờ em ấy gì có điện hỏi thăm chị được và cái thứ hai là gì là cái món quà nhỏ này là có thể giúp chị à, đẹp hơn này rồi giúp chị khỏe mạnh hơn này đó đấy thì là rất đơn giản thôi là các bạn có thể gì lên một kịch bản nhé lên một kịch bản sẵn để để chúng ta gì chăm sóc khách hàng trong thời điểm này thì một số bạn mà gì một số bạn mà tự tin hơn thì các bạn nên gì nên gọi video hỏi thăm đó à, ví dụ một số bạn mà bán về mỹ phẩm đấy thì nên hỏi thăm à da mặt chị như thế nào này là trong quá trình chị sử dụng uh, serum của bên em thì là có vấn đề gì xảy ra không hoặc là gì vân vân đấy chị có thể gì gọi video call thì anh chị gọi video call đấy thì giống như là cái gì là là chúng ta đang nói chuyện trực tiếp ở à, một một à, gần nhau thì gọi video call ấy, nó có một cái tác dụng uh, rất là lợi hại anh chị nhé đó thì ở trong những khoa của tôi tôi nhắc đi nhắc lại là gì anh chị nên gọi à, video call cho khách hàng à, việc gọi video call ấy gọi video nhé gọi video ấy thì là giúp cho gì à, khách hàng họ sẽ tin tưởng ở chúng ta hơn là chúng ta à, dám sâu cái bộ mặt à, của mình ra để cho khách hàng gì à, nhìn thấy đúng không đấy thì thông thường là rất nhiều các bạn gì à, khách hàng để lại số điện thoại là các bạn bấm máy các bạn gọi luôn đúng không gọi xong rồi khách hàng bảo à để chị xem đã đúng không khi, khi mà anh chị mà đã xin được facebook của khách hàng thì chị à, à em xin phép à xin phép nhé là cho phép em được gì được nhìn thấy chị được không là em sẽ gọi cho chị qua video đấy để chị em mình là một là gì là em sẽ nắm bắt tình hình của chị kỹ hơn đó ra mặt chị có vấn đề gì em sẽ phát hiện và em sẽ có những cái giải pháp giúp cho chị đẹp hơn đấy, ví dụ như vậy thì chị gì khách hàng gì có nhiều khách hàng khó tính thì họ không họ ngại anh chị nhá đó thì anh chị cứ cứ bình tĩnh nhá từng bước một thì chúng ta gì à, cứ chăm sóc khách hàng trong thời điểm này thì chúng ta lại quay lại cái chủ đề à, marketing và bán hàng nhá đó thì à, anh chị làm theo một cái kiểu đó là gì là anh chị à, làm cho khách hàng biết này uh, thích rồi tin rồi mua hàng đúng không thì đấy là cái quy trình marketing mà tôi hay đào tạo ở trên lớp học đó quảng cáo Facebook này, quảng cáo Zalo, à, quảng cáo à, à, TikTok, à, quảng cáo Google thì đều trải qua một số giai đoạn như vậy. Đó. Tuy nhiên cái giai đoạn mà quan trọng nhất mà anh chị hay quên đó chính là cái giai đoạn mà làm sao để khách hàng họ mua lại và giới thiệu sản phẩm cho chúng ta thì đây là một cái giai đoạn mà cực kỳ cực kỳ quan trọng và nó giảm cái tiền marketing cho anh chị nhé là chúng ta theo một cái lộ trình cũ đó là gì anh chị tập trung là quảng cáo đi tìm khách hàng mới tìm khách hàng tiềm năng đấy chị rất mất thời gian là chi bằng anh chị hãy quan tâm những cái khách hàng cũ đã mua hàng của, của chúng ta rồi thì chúng ta gì hãy chăm sóc họ giống như người nhà người thân của chúng ta hãy quan tâm họ trong thời điểm này và hãy động viên để gì để họ biết về anh chị nhiều hơn đó thì đây là cũng là một cái hình thức để chị là phát triển thương hiệu cá nhân của mình và khách hàng họ mua hàng online không phải họ gì họ tin sản phẩm đâu mà họ tin người bán anh chị nhé đó thì đây là cách mà anh chị uh, phát triển uh, học tập trong thời gian dịch này thì uh, anh chị thấy đoạn uh, chia sẻ của tôi uh, có giá trị anh chị hãy um, share cho nhiều người về đội nhóm của mình à, à, và có câu hỏi thì anh chị cứ đặt ở phía bên dưới này thì chúng ta sẽ cùng thảo luận và chúng ta giải đáp xin chào và hẹn gặp lại